thì ờ, hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, gửi đến các bạn các mẫu núm cao su hiện bên điện máy Cường Linh đang sản xuất và phân phối trên thị trường thì đây là các mẫu cao su như thế này đây có núm to núm nhỏ dài ngắn khác nhau như thế này đấy như núm này là núm vặt lông gà này cho máy vặt lông gà lông vịt bình thường này đấy còn những núm lớn như thế này thì nó là cho núm vặt lông chó lông mèo hoặc là lông dê thì đây ờ, thì ờ, quý bạn có thể ờ, để ý được này thì trên thị trường cũng có nhiều loại có thể là núm cao su Trung Quốc hoặc là núm cao su Việt Nam thì với bên điện máy Cường Linh thì nó là núm cao su Việt Nam được chúng tôi sản xuất trực tiếp này đấy quý bạn có có thể thấy này nó rất là mềm đấy thì nó mềm như thế này thì để quý các bạn trong quá trình sử dụng vật lông gà lông vịt ấy thì nó không bị trầy da dập mỏ Ờ, có thể vặt thuê để làm ờ, đồ gà cúng các thứ thì vẫn là ok đấy, thì nó không bị dập rất là mềm đấy, chất lượng ờ, hoàn thiện rất là tốt thì còn các bạn có nhu cầu đặt các loại như là đây là đầu này là đầu tròn này có thể là nhiều uh, quý vị có thể dùng máy có hình oval hoặc là hình hình hình hình vuông hình hình lục lăng gì đấy thì bên chúng tôi vẫn có khuôn để sản xuất cho quý vị và các bạn đây còn à, đây là núm màu đen này cái núm màu đen này thì à, nó là cao su loại 2 nó chất lượng nó kém hơn cái loại vàng này một tí đấy và giá nó cũng mềm hơn đấy, còn à, đây nó vẫn được sản xuất tại Việt Nam hết cái núm màu đen này thì nó hơi cứng cứng hơn này nó là ờ, nhựa cao su loại 2 còn cái này là cao su loại 1 này nó rất là êm mềm này đấy đây thì ờ, với riêng núm thì ờ, nhiều quý bạn có thể đặt hàng có thể là chúng tôi có thể in được uh, tên nổi lên như thế này đấy hoặc là đấy rất là êm rất là mềm thì, uh, đây với máy này cái này thì về uh, các núm cao su về hỏng thì chúng ta chỉ cần lấy cái chân núm cao su cũ ra chúng ta đóng cái núm mới vào thôi và sử dụng bình thường đây có các núm nhỏ dành cho ở dưới chân đế hoặc là dành cho máy vặt lông chim cút này vật lông à, gà con chim cút đấy thì với à, núm cao su ở bên à, điện máy cường linh phân phối thì chúng tôi bảo hành cho quý vị các bạn 6 tháng đấy với cái núm cao su này tiếp xúc với nước nóng nhiều thì với núm cao su Trung Quốc thì nó sẽ dễ gãy dễ vỡ dễ giòn ra nó vỡ nó gãy còn ờ, bên điện máy cường linh thì đảm bảo cho quý bạn đấy bảo hành cho quý bạn đến tận 6 tháng đầy đủ chủng loại thì ờ, đối với ờ, quý các bạn ở xa thì chỉ cần đo cái đường kính ở cái số máy vặt lông gà lông vịt ấy rồi thì chúng tôi sẽ gửi hàng cho quý các bạn thôi đây thường thường à, mà núng gà long vịt thì à, các núm này thì nó sẽ vừa hết này. Đấy vì nó bằng cao su mà cho nên à, có thể là nó dùng nó chặt hơn một tí nhưng mà nó vẫn vừa hết. Thì cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video. Thì quý các bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt chất lượng hoặc là núm cao su, mút cao su, tay cao su gì về thay cho máy sử dụng ở nhà thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh. Địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc à, qua số điện thoại chúng tôi để ở bên góc trái màn hình. Quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn à, quý các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem các video mới nhất. Xin à, cảm ơn quý và các bạn.